miền em nhớ người lại từng thương là quá khứ anh đã vui ngọt lòng đã đây tình cảm cũng đã pha đơn nào này em gửi cho bảo rằng không nhớ tại sao phải đau trái tim ở kia này bỏ lại phía sau tình cảm bay xa giống như trà rồi ai yêu thương ai chẳng qua tay má nương mau lại gió chia tay nhau rồi buồn thương khác nhau em đã vong hay những đêm vui. trái tim anh em chơi đùa đã lâu từng là hơi thở giờ là nỗi đau hạnh phúc kia nhau còn khó những niềm bây giờ giống như ai ai yêu thương chẳng quan trong đó là trái tim ở chia tay nhau rồi buồn vương khát nở em nằm mơ